Thưa quý vị và các bạn, không khí lạnh suy yếu dần vì thế về đêm và sáng miền Bắc trời chuyển nhiều mây hơn. Riêng ở khu vực vùng núi Tây Bắc có mưa, mưa nhỏ dài rác, trời vẫn còn rét. Đến trưa chiều trời khô ráo hơn, thậm chí một số nơi hưởng nắng nên nhiệt độ cao nhất trong ngày ở phía Đông Bắc Bộ sẽ dao động trong khoảng là từ 22 đến 24 độ. Còn ở khu vực phía Tây nhiệt độ vẫn cao từ 25 đến 27 độ. Sau đó từ đêm 23 tháng 2, không khí lạnh được dự báo sẽ tăng cường trở lại, khiến mưa rào rải rác sẽ xuất hiện trong ngày 24 tháng 2. Từ ngày 25 tháng 2, trời tạnh giáo trở lại, đồng thời nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ. Với miền Trung trong hôm nay vẫn có mưa, nhưng lượng mưa không lớn, hầu hết đều dưới 10mm. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở vùng từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 21 đến 23 độ. Trong khi đó, vùng từ Đà Nẵng đến Bình Định nhiệt độ là từ 24 đến 26 độ. Khu vực Phú Yên trở vào đến Bình Thuận ít mưa hơn và có nắng trong ngày nên nhiệt độ cao 28 đến 30 độ. Dự báo xa hơn cũng từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 2, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông, các tỉnh Trung Bộ sẽ tiếp tục bước vào một đợt mưa trên diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to, tập trung chính ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Còn tại Nam Bộ trong hôm nay thời tiết trở lại với trạng thái có nắng mạnh từ sớm, nền nhiệt tăng nhanh lên ngưỡng 29 đến 32 độ ở vùng cao nguyên. Còn ở các tỉnh Nam Bộ nắng nóng xảy ra cục bộ ở khu vực miền Đông với mức nhiệt là từ 34 cho tới 35 độ. Với các tỉnh thành miền Tây, nhiệt dịu hơn ở vào khoảng 32 đến 33 độ. Ngoài ra, khu vực Nam Bộ đang chịu tác động của một đợt chiều cường với đỉnh chiều đợt này có khả năng xuất hiện từ nay cho đến hết ngày 23 tháng 2 Đáng lưu ý chiều cường cao lại cùng lúc với gió mạnh, sóng cao ở khu vực biển phía đông, vì vậy cần đề phòng ngập úng tại các khu vực trũng thấp ven sông và ven biển.